thì bạn sẽ có cái dòng tiền hàng tháng à, bạn có thu nhập hàng tháng tại vì nhu cầu mà thuê nhà để ở ở tại những thành lớn như ở Hồ Chí Minh hay Hà Nội hay Đà Nẵng thì cái nhu cầu nó cũng rất là lớn ha khi mà bạn uh, mua uh, đất để mà xây cái phòng trọ thì cái thu nhập của bạn ổn định và đều đặn hàng tháng cái thu nhập này sẽ dựa vào số phòng bạn có và giá của phòng của bạn sẽ cho thuê ví dụ như là cái giá phòng của bạn nó ừ, phù hợp với cái ờ, giới sinh viên à, học sinh hay là những công viên văn phòng thì giá nó rẻ còn cao cấp hơn một chút nó phù hợp người có thu nhập cao hơn khoảng là năm bảy triệu thì ờ, bạn phải xây cho nó đúng với cái giá đó thì bạn mới có thể cho thuê được ha khi mà bạn ờ, sở hữu cái bất động sản mà có thể tạo được cái dòng tiền ở trên bất động sản đó thì cái bất động sản của bạn nó cực kỳ có giá trị ha mà khi mà bạn bán thì nó giá trị hơn ví dụ như là cùng một miếng đất nhưng mà khi mà bạn à, xây cái vòng trọ ở trên miếng đất đó bạn cho thuê full phòng với có dòng tiền hàng tháng ha thì nó luôn luôn nó có giá trị và bán cao hơn rất là nhiều so với cái một miếng đất trống bạn mua miếng đất trống mà bạn bán một miếng đất trống thì nó không có giá trị bằng cái việc mà bạn sẽ thêm à, thêm cái tài sản lên cái miếng đất đó thêm cái giá trị lên cái miếng đất đó và sau đó bạn bán cái business đó à, và khi mà bạn à, kinh doanh cái ngành nghề cho thuê này á, thì bạn sẽ có rất là nhiều cái à, kinh nghiệm À, bạn có thể à, kinh nghiệm mà bạn à, quản lý nè kinh nghiệm mà tiếp xúc với những cái tất cả rất là nhiều người ở trong đó à, kinh nghiệm xử lý những cái vấn đề xảy ra hàng ngày thì bạn có sẽ rất là nhiều cái khía cạnh để cho bạn phải xử lý thì bạn sẽ được uh, có những cái trải nghiệm cũng khá là hay ha uh, đâu đó thì nó cũng có những cái mặt hạn chế ví dụ như là bạn uh, mua một miếng đất thì bạn phải chuẩn bị một số tiền khá lớn để bạn có thể làm đầu tư xây những cái phòng trọ trên đó cái việc mà là bạn thu hồi à, tiền hàng tháng thì nó sẽ lâu hơn so với cái việc mà là bạn mua bán liền nó ví dụ như là lướt sóng á, thì cái ờ, cái số tiền bạn thấy là nó nhanh hơn à, và ví dụ bạn mua theo kiểu mà là, là mua bất động sản nó có thể là tăng theo cái à, giá trị bạn sẽ thấy cái, cái lợi nhuận nó cao hơn nhiều so với cái việc mà bạn sẽ thu tiền ít ít ít hàng tháng ha thì đó cái hạn chế thứ nhất đó là bạn phải bỏ ra một cục tiền lớn bạn, sau đó bạn sẽ thu tiền nhỏ từ từ về đó. rồi cái hạn chế thứ hai đó là cái việc mà cho thuê nó cũng không phải lúc nào nó cũng ổn định và không phải lúc nào cũng full phòng ha có thể là họ vào rồi xong rồi họ sẽ đi ra rồi bạn sẽ phải uh, tốn thời gian đi tìm khách để lấp đầy vào nữa và nếu mà bạn không có kinh nghiệm thì thời gian bị trống nó nhiều hơn ờ, làm nó cũng không có đầu tư nó cũng không hiệu quả ha những cái doanh thu từ cái việc mà cho thuê đó như lúc nãy mình chia sẻ đó thì nó không có giúp bạn thu hồi vốn nhanh mà nó đều đều thôi nó đều đều và bạn sẽ không thấy một cái sự bứt phá hay là số một số tiền lớn à, rồi ờ, cái hạn chế tiếp theo đó là khi mà bạn kinh doanh cái ngành này thì bạn phải dành thời gian và công sức để mà quản lý cái à, phòng đó rồi bạn phải à, sắp xếp sửa chữa ví dụ như là họ bị hư cái gì thì mình cũng phải sửa họ ờ, có vấn đề gì ờ, về an ninh thì mình cũng phải là mình ờ, phải phải trực tiếp giải quyết ha và mình cũng phải bảo đảm cái việc duy trì khách ở đó nó đầy đủ nó ổn định à, nếu mà mình tự không tự cho thuê được thì mình phải liên kết với lại những cái đơn vị bên ngoài hay những cái sale bên ngoài để họ hỗ trợ cho thuê cho mình à, đó là bạn cũng phải dành cái thời gian chứ không phải là bạn nghĩ rằng bạn xây xong tới đó rồi xong rồi tự nhiên bỏ đó là bạn sẽ có tiền đâu không phải ha bạn phải có nhiều cái thời gian và cái sức lực cho cái việc quản lý đó mà nếu mà quản lý bạn quản lý không khéo thì có thể là bạn sẽ bị lỗ nữa cơ à, đó là bạn vẫn thấy rất là nhiều cái tình trạng mà chủ nhà xây xong à, và không thể quản lý được nhưng mà sẽ à, chuyển cho một cái đơn vị khác họ thuê và họ quản lý một đơn vị họ có thể quản lý cả mấy trăm phòng rất là nhiều ha nhưng mà họ à, chuyên nghiệp rồi họ có kinh nghiệm rồi họ sẽ làm nó rất là bài bản và họ sẽ thu việc mà là thuê và cho thuê lại đó cái hạn chế tiếp theo đó là khi mà bạn kinh doanh phòng trọ hay là cái apartment đó thì bạn phải tiếp xúc xúc với rất là nhiều loại người khác nhau ha à, nó có nhiều cái rắc rối phiền toái có thể xảy ra hút chích đánh bài nhậu nhẹt hay là có những cái tệ nạn gì đó xảy ra hay hoặc là có một ờ, xui đi chăng nữa thì có bị một cái gì đó à, nó liên quan tới pháp luật thì rất là mệt ha thì đó lúc đó là những cái hạn chế khi mà bạn mua nhà đất để bạn xây phòng trọ thì nó sẽ có những cái việc hạn chế đó và tôi cũng muốn chia sẻ cho bạn một vài cái kinh nghiệm khi mà tôi đi làm việc đó thì tôi gặp rất là nhiều bạn à, kinh doanh cái ngành nghề này và họ có lãi rất là cao họ chia sẻ với tôi rằng là cái kinh doanh mà thuê và cho thuê lại à, nó lãi nó khoảng 20 tới 25 phần trăm một tháng à, nếu mà bạn là tự bạn à, xây lên cái phòng trọ của bạn và bạn tự kinh doanh nếu bạn có thể bảo đảm được cái khoản đó thì cũng rất là tuyệt đúng không và để chia sẻ về cái điều này thì họ bạn cũng nên nhớ một vài cái chi tiết như sau thứ nhất là bạn khi mà bạn xây dựng thì bạn phải có cái kế hoạch cụ thể ví dụ như là bạn phải tính toán cái khu đất đó cái nhà đó ờ, mình có thể là làm được ờ, bao nhiêu phòng những cái phòng đó nó sẽ thiết kế như thế nào ờ, nó sẽ phù hợp với cái đối tượng nào cái giá cả mà mình hướng đến mình cho thuê đó là bao nhiêu ví dụ ngay cái khu mà trung tâm à, thì bạn à, ví dụ bạn làm đẹp một chút ha À, và có những cái tiện ích này nọ à, thì có thể là cho thuê giá cao nhưng mà nếu mà bạn xây ở một cái khu hẻo lánh à, ở một cái vị trí nó không có được tốt hay hay là vị trí không được thuận lợi mà bạn xây đẹp quá bạn cho thuê giá cao thì chắc chắn một điều rằng là bạn khó cho thuê và cái việc cũng sẽ mất nhiều cái tiền của bạn khi mà bạn đổ vốn vào đó việc mà lên kế hoạch cụ thể như bạn trước khi mà làm thì sẽ giúp bạn à, xem xét được là cái dự án của bạn nó có khả thi hay không à, có làm có được hay không ha và bạn cũng có thể là tham khảo những người đã có kinh nghiệm làm như thế nào để cái chi phí nó thấp nhất để bạn có thể là kinh doanh nó hiệu quả nhất để giúp bạn là giảm thiểu cái việc thua lỗ cái kinh nghiệm thứ hai đó là bạn khi mà bạn chọn lựa cái đất mà để xây phòng trọ thì bạn phải chọn xem là cái đất nó có thích hợp hay không à, như dũng đấy là tôi chia sẻ đó là tùy vào cái đối tượng mà bạn sẽ chọn cái khu đất nó nằm ở vị trí nào khu đất đó nó có thể là hợp lý hay không để cho mình à, xây phòng trọ bạn phải à, xác định được cụ thể cái hình thức mà bạn xây phòng trọ như thế nào à, cái chất lượng à, phòng phòng trọ à, nó có những cái yếu tố nào ha yêu cầu nào ví dụ như là tùy theo cái nhu cầu của những người thuê à, mình trước khi đi làm À, làm cái phòng trọ của mình thì mình sẽ đi xem xét à, những cái phòng trọ ở xung quanh cái khu vực à, mình muốn làm đó và xem rằng là cái giá của nó như thế nào và cả dụng cụ hay những cái đồ dùng hay tiện ích ở trong những cái cái phòng trọ đó nó gồm với những thứ gì để có thể là phục vụ đầy đủ cho những người thuê để cho họ có cảm giác rằng là à giống như là họ ở nhà họ họ cảm giác thoải mái ha thì họ sẽ ở uh, lâu hơn nếu mà bạn mà làm exercise không chăm chút thì họ sẽ ở một thời gian họ cần ở chỗ nào đẹp hơn chỗ nào à, giá cả hợp lý hơn thì họ cũng sẽ chuyển đi đồ nội thất cũng vậy à, ví dụ thiết kế ở trong phòng thì uh, quan trọng nhất uh, đối với những người mà uh, gia đình ha đó là cái uh, phòng tắm và cái nhà bếp à, bạn phải xem là à, à cái phòng trọ đó có thể làm được uh, bếp hay không rồi cái nhà thắm thiết kế như thế nào để nó vừa đẹp và nó có ờ, tiện dụng nó không có mất quá nhiều thời gian nhưng mà nó cũng không quá là giống như là một cái ờ, phòng trọ mà nó không có đầy đủ ha thì người ta tới người ta xem cái phòng trọ người ta không cảm thấy nó có một cái gì đó đẹp và hấp dẫn nên là khó sẽ thuê hơn tiếp theo là bạn phải dự trù kinh phí à, để xây cái căn đó là bao nhiêu tiền ha tiền đất là bao nhiêu à, tiền xây dựng là bao nhiêu rồi à, tiền à, trang trí nội thất à, trang trí à, như là à, sơn phết ha làm sao cho nó đẹp ha rồi nội thất ở bên trong nó gồm những cái thứ gì và nó ở một cái mức như thế nào bạn phải dự trù tất cả những cái kinh phí đó ha và bạn phải phải có cái kế hoạch triển khai nó như thế nào để nó không có những cái problem xảy ra à, nếu mà có cái chuyện gì xảy ra đó thì bạn sẽ bị chậm cái tiến độ và nó cái việc mà là kéo dài như vậy sẽ bị mất tiền à, tại vì bạn nói ra ồ đâu có gì đâu mất tiền không phải vậy ha tiền của bạn bị chôn vào đó trong khi bạn không có thu được à, lợi nhuận thì đó là mất cái cơ hội mất cái cái cái cái cái tiền mà đáng lẽ ra bạn phải thu được nên bạn phải à, dự trù tất cả những khoản kinh phí đó và bạn phải dự trù tất cả những cái khoản mà nó có thể xảy ra hoặc là à, mình sẽ không chi cho cái khoản đó à, giống giống trước á, khi mà tôi à, kinh doanh cái việc mà là xây xây nhà để bán trước đây thì tôi cũng hay là hơi cầu toàn ví dụ như là cái cái khu vực đó thì tôi không ưng ý thì tôi sẽ cho đập ra để xây lại nhưng mà không nên là như vậy ha, khi mà bạn kinh doanh thì bạn phải luôn luôn nhớ rằng à, mình xây cái đó để mình kinh doanh chứ không phải là mình xây cho mình chứ không phải mình làm cho mình ha thường là mọi người khi mà à, mua cái gì đó hay mua đầu tư bất động sản hay là mua cái gì đó thường nghĩ là à mua cho mình sử dụng nhưng mà bạn quên đó là bạn đang kinh doanh bạn mua cho người khác sử dụng chứ không phải bạn nên bạn phải nếu bạn có ý định là làm lại một cái vấn đề gì đó thì bạn phải xem xét là có nên hay không ha ờ, và tất cả mọi thứ đó bạn phải chuẩn bị trước để không có như là bất ngờ xảy ra và bạn sẽ nhiều khi mình cảm xúc và mình quyết định nó không có đúng rồi tiếp theo đó là khi mà bạn đã xây xong cái căn ờ, cái căn hộ hay là cái khu trọ đó thì bạn phải tìm cách nào để có thể là cho thuê được cái khu nhà trọ đó một cách nhanh nhất thì bạn có thể là quảng bá bạn có thể là quảng cáo bạn ừ, quảng cáo thì có thể là mình có thể quảng cáo trên báo giấy hoặc là internet à, hoặc có thể là à, liên kết với những cái người ờ, sale á, để họ có thể là dắt khách đến cho bạn hoặc là cái việc mà làm dễ dàng nhất là bạn có thể là à, liên hệ với những người ở ờ, xung quanh cái khu vực đó thường là khi mà đi thuê nhà thì những người ờ, họ có có thể là họ sẽ đến ở cái khu đó họ sẽ tìm bạn có thể là gửi những người ví dụ như là bán tạp hóa hay là ở cái khu khu đó ha hoặc quán cà phê hoặc còn trung tâm thương mại gì đó thì bạn có thể là quanh cái khu đó bạn có thể là gửi những cái brochure hay là những cái quảng cáo để để cho kéo người về cái căn trọ của bạn khi mà bạn đăng quảng cáo thì bạn cũng phải làm sao để cho khách hàng cảm thấy là cái cái căn phòng trọ của bạn nó thật là hấp dẫn khi mà bạn viết những cái lời quảng cáo đó thì bạn phải à, đưa ra những cái lợi ích mà khách hàng có thể nhận được ví dụ như là à, à nó gần trường hay gì đó à, nó gần cái bệnh viện hay nó gần cái à, khu công nghiệp mà họ đang làm việc chẳng hạn và à, cũng nêu rõ ra về cái diện tích À, ở cái à, cái phòng đó như thế nào nó gồm nó có những cái thứ gì ở trong đó và à, nó hơn ở ở những cái chỗ khác là gì phòng trọ của bạn nó có thêm cái cách xét cái đó cũng là một cái đặc biệt hơn ở những chỗ khác thì bạn cũng có thể là nêu vào trong cái quảng cáo của bạn để họ thấy à cái phòng này nó thật là ờ, hay và nó sẽ làm kích thích cái sự tò mò của khách hàng họ sẽ tới họ xem ha và khi mà đưa khách hàng đi xem cái cái phòng trọ của mình thì bạn phải luôn luôn cứ giữ cái, thái độ mà ân cần và thân thiện ha để cho họ có có cái cảm giác mà à giống như là họ thuê ờ, căn hộ để bạn ờ, họ ở họ sống nó lâu dài trước khi mà cho thuê trước khi dắt khách vào thì bạn cũng có thể là à, làm cho cái căn hộ của bạn nó sạch sẽ hơn nó mùi khí được xử lý để cho nó thông thoáng và mùi nó dễ chịu uh, trang trí bằng những uh, uh, cây cảnh hay là làm cho nó cảm thấy nó sinh động hơn ha thì uh, cái việc mà là cho thuê nó dễ dàng hơn hoặc là bạn khi mà bạn kinh doanh phòng trọ bạn có những cái quy định của cái khu phòng trọ đó à, và mọi người ở đó thì họ sẽ tuân theo cái quy định đó ví dụ thì khi mà những cái người mà người ta tới người ta xem nhà người ta sẽ cảm thấy à cái khu này nó cũng an ninh nó cũng ngăn nắp nó cũng sạch sẽ và nó cũng dễ chịu ha và bạn cũng quy định luôn là những người nào thì bạn sẽ thuê chẳng hạn là bạn ừ, hướng tới cái đối tượng nào ờ, và cái đối tượng nào bạn không cho thuê thì để những cái người mà sale họ biết họ sẽ không ờ, khi mà bạn họ dắt khách tới thì họ cũng sẽ không có dắt những cái ờ, đối tượng đó cho bạn à, sau khi à, xem xét những cái mà ưu nhược điểm như vậy thì câu hỏi đặt ra là tôi có nên mua đất để mà à, xây phòng trọ hay không à, thì à, đó ví dụ bạn có những cái ưu và nhược điểm như vậy nếu bạn có thời gian nếu bạn à, biết cách quản lý à, thì bạn cũng có thể là xây và bạn tự quản lý còn nếu mà bạn không thể mà quản lý được à, và bạn cũng không có nhiều thời gian bạn không có kinh nghiệm bạn có thể là xây lên và bạn hợp tác với một bên họ sẽ à, cho thuê cho bạn thì là chia lợi nhuận chẳng hạn hoặc là cho thuê theo kiểu là cho thuê hết à, rồi với một khu họ sẽ trả cho bạn à, theo tháng thì đó cũng là một vài cái kinh nghiệm cũng như là cái thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc mà đi à, đầu tư của bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo